cao phong đã dạy bảo tòa cao phong đã dạy bảo tòa có có đôi thược gần xa tiếng đồn chốn kim môn ra vào tâu rộng đền bồng lai kỳ động thấm sơn tả lòng hữu hồ đua vờn ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, ý, hậu sơn vượng khí minh đường suối trong nhị nhẫn lòng thủy uyên giao mạch đền bồng lai tiên thanh giáng sinh à. danh ờ, công ờ, chúa sơn tinh ra ngà vóc ngọc dáng hình thanh tao về cốt cách ai nào dám đỏ tiếng anh linh đã tỏ hơn xa mỉm cười tươi tốt hoa hoang muôn phần áo tràm xanh quần chân khăn chip vai đeo gùi lưng dắt dao quai dườm già cô vẫn mai tóc mai ngày ngã dâng lên bái nguyện tổ tiên trên ờ, xin phép Phật Thánh, xin phép ờ, đồng đền chủ nhang bản tự, xin phép ờ, các đồng đền chủ nhang, các thanh đồng đạo quan bách gia chăm họ, xin phép tay quỳnh, tay quế, tứ trụ hầu dân, cung đàn tiếng hát, xin phép bách gia chăm họ cho họ Nguyễn con được vào bắc ghế hầu thánh, A Di Đà Phật. nghiệt pháp giới mông ân chư phật hài hồi thật sao văn tùy sư kết tường vân thành mỹ phương ân chư phật hiền toàn thân nam mô nhang cúng giảng bồ tát ma tát nam mô hương cúng giảng bồ tát ma tát nam mô hương cúng giảng bồ tát ma tát loan thanh gia xưa ngự trong đền sông sơn chín đàn hai ngàn nô nhiệt minh hương gia du tử mẫu nương vô hương hoa rồi đất thành đường chi tâm kim tương nhất chu biến thập phương nam mô hương giang giàng bồ tát ma tát nam mô hương cung giàng bồ tát ma tát nam mô hương cung giàng bồ tát ma tát thanh gia Phật cứu khổ chân kinh Nam Mô cứu khổ cứu nạn linh cảm quan thế âm Bồ Tát bách tiên vạn Phật hằng xa số Phật Phật cao lan ngôn Nam Mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà Phật Nam Mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà Phật Loạn thanh gia chân nhang Phật cử sung thiên thượng đệ tử kiên thành hiện tạ Kim nô phong khoảnh khắc huyền hoàn tự biên man thập phương tích Nhật giá du biến nạn trừ tiêu tài trương Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà Phật Nam mô Tây phương cực lạc thế giới đại từ đại bi a di đà Phật Loan thanh gia Tam quang chi đổ ngân ngân ngân hà môi son má phần tóc tóc đã sơ vân dáng thanh tân dịu dàng cách cách điệu đóa phù dung dương nếu nhớ nhớ vẻ nào mà chẳng chẳng cho trăm họ điển hình đông quân sơn thủy yêu tình ý à thành ra hồi cung có lệnh có lệnh truyền ra được thánh ông có lệnh truyền ra các quan phải bộ cùng là chưa bộ đội hàng thiên binh phát mã thằng hà kéo ra lệnh truyền từ đội vạn cơ sới điệp dâng lên kim ngân sới điệp dâng lên đức đức ông tâu đồi chép chép biên rõ ràng phê cho đệ tử trường sinh đệ tử trường sinh phê cho đệ tử trường sinh chư phu chư quý khang linh thọ trường phê cho giúp mạch đôi đường trắng sinh tại đền nhỏ ngõ sinh ngoài linh bốn phủ nhé họ nguyễn trí tiết lòng thành tu tiết lễ vật nhang hoa kim ngân tờ vàng cánh sớ tờ đơn đá trạng nhỉ để tỉnh Phật tuyên kinh cung minh đỉnh thần tam tứ phủ tiếng cống sơn trang bái đảo thiên quan nhưng khao hôn bộ bá thí cô hồn nhỉ họ nguyễn trúc thánh ngự đồng bắc ghế ông ngồi làm ngôi ông về ông dáng đền dáng phủ ông chấp tờ giấy lá sớ nhỉ trên ông thượng tấu đế đỉnh dưới ngạ trình với năm cung có nhờ với các cung các sở bảo hộ cho gia trung họ nguyễn tài vũ tiến nhân khang vật tịnh tậu uốn các tiểu hiếu thảo tam ngoan học giỏi trong chốn gia chung trên thuận dưới hòa mạnh khỏe bình an có ngân có xuyến ở trên lo vị thánh dưới đánh được gia chung ông lại có nhờ với đức thượng từ kiếp bạc đức vương phụ đức vương mẫu đức vương tử đức vương nữ đức vương tế đức vương tôn cập đức ông trung quân phò mã đại vương ít tiêu giã thượng nhị vị thánh bà cập đức chúa cô trần cung phi quản lĩnh thống lĩnh hội đồng các quan độ và luyện cho họ nguyễn ghế ông nhỉ được tâm vui miệng hả tá khẩu thông truyền được đồng khôn bóng ngoan đồng đoan trang lịch sử được cao thế ấn giỏi thế quyết đông con nhang mắt ngà đệ tử nhỉ trên cứu dân độ thế cứu tử độ sinh nhỉ ông ban danh ban diện ban quyền ban phép cho cứu nhà nào đắc đạo nhà đấy ông lại ban khen ban thưởng cho đồng đền chủ nhang bản tự ban khen ban thưởng cho quan thầy pháp sư cho các đồng quan lính thánh đồng anh lính trị tây quỳnh tây quế tứ trụ hầu dân cung đàn tiếng hát ông ban khen bách gia trong họ lộc nhà nào nhà đấy thế mà bách gia trong họ nhất tâm cửa cha con ông thì không phải sợ cái chi chi ha Thank quân kéo đi đường đường chính chính chính mở mang năm hải đức ông địa tam bậc dòng dõi đường thần tiên cung thỉnh mời vương cô đệ nhất đất mạc hương là đất đất chậm chậm quanh thanh gia cung đệ nhị đại hoàng tấu vương cô tên gọi đại đại hoàng thông minh chính trực đảm đang việt đời càng kim kim hoàng thân cần cánh chúa tiên trung vương ca lan dân giờ âm tử bi mất mất chúng sinh cô ngã kim đỉnh lệ khai quang và hiểu từ chung văn sớ dâng lên kim ngân sơ đẹp dâng lên cô về thủ đô chép chép biên rõ ràng phê cho để trường sinh tử trường sinh phê cho đệ tử trường sinh chư phu chư quỳ khang linh thọ trường phê cho giúp mạch đôi đường levar. sực tình tỉnh đốt nhang trầm một đỉnh đỉnh dâng lên đỉnh ban khen ban thưởng cho đùng đền chủ tĩnh điện nhé à. Long Vân Khánh Hội Cát Nhật đương thời đầu xuân thiên thủ ngày hôm nay họ Nguyễn chí thiết lòng thành tu thiết lễ vật nhang hoa kim ngân tờ vàng cánh sớ tờ đơn lá trạng để thỉnh Phật tuyên kinh cung minh đình thần tam tứ phủ tiến cống sơn trang bái đạo thiên quan niên khao hôn bộ bá trí cô hồn nhé họ Nguyễn Trúc Thánh ngự đồng bắc kế cô ngồi làm ngôi cô ngự quyền cô phép cô cô về cô dáng đền dáng phủ cô chấp tờ giấy lá sớ ừ. trên cô thượng tấu về đế đình dưới cô hạ trình năm cung có nhờ các cung các sở để bảo hộ cho gia trung họ nguyễn được lộc tài vượng tiến nhân khang vật thịnh các ún các tiểu hiếu thảo chăm ngoan học giỏi trong trốn gia trung được trên thuận dưới hòa mạnh khỏe bình an có ngân có xuyến để trên lo việc thánh dưới cánh việc gia trung nhỉ à, vâng. cô lại à, có nhờ mấy à, đức thượng tử kiếp bạc đức vương phụ đức vương mẫu đức vương tử đức vương nữ đức vương tế đức vương tôn cặp đức ông trung quân phò mã đại vương yết kiêu giã tượng nhị vị thánh bà cặp đức chúa cô trần cung phi quản lĩnh thống lĩnh hội đồng các quan này Độ và luyện cho họ Nguyễn Ghế cô được tâm vui miệng hạ tá khẩu thông truyền được đồng khôn bóng ngoan đồng đoan trang ngũ lịch sự được cao thế ấn giỏi thế quyết đồng ngân nhang bắt ngàn để từ trên đi cứu dân độ thế cứu tử độ sinh đấy. Cô ban danh ban diện ban quyền ban phép cho họ Nguyễn Ghế cô được ờ, cứu nhà nào được đắc đạo nhà đấy nhỉ. Cô lại ban khen ban thưởng cho đồng đền chủ nhang bản tự. Cô ban khen ban thưởng cho các đồng đền chủ nhang nhỉ. Cô ban khen cho các đồng quan lính thánh, đồng anh lính trị, tay quỳnh, tay quế, tứ trụ hầu dân cung đàn tiếng hát. Cô ban khen cho bách gia trong họ lộc nhà nào đấy. Ha.

phong loan sực Tình đột nhang trầm Môi đỉnh dần côi con yên đông đào mở đôi tiên xuất xuất trình cô kêu cầu kêu cầu cho bó công sinh có lá cờ vừa ra cùng sắp dậy để đông âm âm sắp dậy để đông cùng bé cửa suốt trèo với vừa rằng thanh ra cùng tam vị chúc mừng dân văn mi tam vị chúc mừng chúa đến nhất tây thiên ngự đồng Nunca cánh tràng non gói quạt tàu ý à. rừng ơi cái rừng ơi cưới con nai vàng con nai vàng ngơ ngác bên sườn nó rừng núi ơi nghe tiếng nai cười dòng suối trong trong mãi muôn đời chúa thương ngài nhớ thương ngài nhiều lắm đó cả những đêm mưa rơi trong rừng sâu cả những ươm giá tốt tươi chúa rào chơi non nước đôi lời mim quỷ cốc tiến sinh chúa một đời làm phúc cứu dân này. chúa giàu chơi khắp nơi cứu dân tiên sinh truyền phép đặt đặt tế tế chú nguyệt quyền hồ danh nghi về tới kinh đô danh thơm về tới kinh đô có bà chúa bói nguyệt hồ rất hay xa sự năm nay đi à loan thanh gia hồi cùng cao mại quê nhà lầm thao cao mại quê nhà để tam loan giá giá với đền thanh gia hồi cùng năm miêu rõ ràng nghìn năm phương nghìn năm miêu rõ người đến từ chú âm thanh ngay cành vắng thu hiếu tình cành là sinh sao đôi bên lòng hổ đua vào ê, ê, ê. dườm và đang nửa đêm canh ba giờ tí hiện ra người mỹ nữ thần tiên đội nón dâu áo trắng chân hai cường phương thị thành gọi phụ xe trả tiền bằng giấy biết ni chúa mà niềng lạy tay vang chúa thường những kẻ cơ à. tâm hầu chúa ngọc tài đê những người ăn nói xa hoa chúa sai thì nữ thu ba hồn về đêm nằm mơ chân tay phải đi thỉnh thánh mời thầy tìm ra quẻ bói về tay chùa bà biết biết chúa dài tới kêu ngày chúa ban cho nước xuôi canh canh khỏi liền không biết biết đến chúa chúa còn của còn cơ cho đồng đồng còn nhầm nỗi con còn dài nghìn vàng đếm cho trăm họ giàu sang đời đời đếm cho trăm họ 走。 chưa đi hái bông hoa hai hoa mang về đến đây biết bao thánh đồng chủ ban khen vàng hoa bưởi hoa chanh đôi tay tiền đang tiền là pin cành đôi tay tiền chua hai hoa phù dung sao đôi bên lòng hồ đua vào hồ chúa lộc lộc tài đề nể chiều thay tổ một thôn nghèo mái đỏ trên nương một giờ trời say tiếng nữ cầm cờ giáng sinh đêm thanh giờ tí hiện tiền một vùng yên lặng màn đêm bên thềm linh dáng phong tư hoa kỳ đua thăm luyện luyện phép phép tiên thái thượng lão quân quân tử vi bà loan giá từ trung măng tre măng mưa